À, hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, Thời gian vừa qua thì bên nhà em có ít ra video clip mới Một số clip thì các bác đang được xem thì là một uh, số clip là hiện tại bên em đang đăng lại của năm ngoái Năm nay thì à, do là thứ nhất là hiện tại uh, khoảng tầm uh, một tháng trở lại đây thì tình hình dịch bệnh uh, diễn ra khá là căng thẳng Nên là đa số là mọi người uh, phải uh, giãn cách và cách ly tại nhà thì uh, em nghĩ là cái tình hình này nó sẽ kéo dài khoảng uh, tầm một tháng nữa thì chúng ta sẽ ổn hơn cách ly nên là các bác không thể nào đến xem mua và trải nghiệm trực tiếp được đó thì uh, nó sẽ bị hạn chế nhiều và khi chúng ta không không thường xuyên họp mặt được thì nó sẽ dẫn đến là uh, cái việc nhu cầu sử dụng đến các bộ dàn karaoke nó cũng giảm xuống nhiều đó thì uh, trong thời gian uh, ờ, đang ờ, giãn cách thì bên nhà thông minh 17 đang có một cái dự án mới hiện tại đang xây một cái văn phòng uh, trưng bày mới thì hiện tại uh, dự án thi công văn phòng mới thì nó sẽ bắt đầu từ tháng 4 và đến tháng 8 thì bên em sẽ hoàn thiện để uh, làm sao đến cuối năm thì lại bắt đầu phục vụ uh, các bác nhiều bộ dàn karaoke ở uh, trưng bày ở cái văn phòng mới thì nó sẽ ok hơn đẹp hơn um, và hôm nay thì em làm một video để uh, à, nói và chia sẻ với các bác một về một số vấn đề hiện nay có một số bác đang đặt ra cho em một số câu hỏi về cái dàn âm thanh à, và tại sao ở bên nhà các bác ấy bảo là tại sao bên nhà em phân phối chính hãng à, giá thành nó lại cao cao hơn so với một số đơn vị khác ở trên mạng thì à, cái video có nghĩa là cái, cái về cái giá thì trước em vẫn chia sẻ rất là nhiều rồi về phần cái giá thành thì à, mỗi đơn vị người ta sẽ cung cấp một cái chất lượng dịch vụ và cái chế độ bảo hành và cái cái cái, cái cách thức lắp đặt nó khác nhau thì à, đối với bên nhà thông minh 17 thì làm sao nhà thông minh 17 thì không thường thường sẽ không chú trọng về phần à, giảm giá mà nhà thông minh 17 thì vẫn chia sẻ từ trước đến nay cho các bác là uh, thay vì giảm giá thì bên em sẽ đẩy cái giá thành đấy vào cái chất lượng phục vụ thứ nhất là miễn phí vận chuyển cho các bác thay vì bớt đi cho các bác hai ba trăm nghìn các bác phải tự đến các bác lấy thì bên em sẽ tính không giảm giá cho các bác cái tiền uh, xăng xe bọn em sẽ đến tận nhà vận chuyển đến tận nhà thứ nhất là tận nhà lắp đặt cho các bác đó thì uh, thế nên là ở bên em thường thường là em bán sẽ bán đúng giá niêm yết và sẽ miễn phí vận chuyển cho các bác này đó trong tỉnh thì miễn phí vận chuyển nó khoảng chi phí nó khoảng tầm 3 đến 400 nghìn tùy từng cái khu vực và dưới khu vực thành phố thì uh, cái chi phí vận chuyển nó khoảng tầm 1 hay 200 nghìn đó còn về ở các huyện thì nó tầm 3 đến 400 nghìn và chi phí dây rắc dây rắc đây thì nhà thông minh 17 thì sử dụng toàn bộ là dây rắc à, hàng nhập khẩu hết và linh kiện rất là cao cấp thì chi phí dây rắc nó rơi vào tầm 4 500 nghìn một bộ à, từ là dây canon rắc new trích rồi à, đến à, dây quang dây tín hiệu rồi à, đủ các thứ đó thì nó di chi phí vào tầm 3 đến 400 nghìn và cái cái setup nhé cái setup là cực kỳ công cực kỳ cao các bác nhé để mà thợ một người thợ thì người ta setup công kỹ thuật người ta tầm 500 nghìn một bộ dàn các bác nhé thì bên em cũng miễn phí cái đấy luôn thì uh, chi phí cho một cái bộ dàn bọn em đã bỏ ra một cái chi phí nó khoảng tầm uh, từ 1 triệu 2 đến 1 triệu triệu 3 triệu 2 tầm triệu 2 triệu 3 đấy thì thay vì như các đơn vị khác người ta cắt luôn cái phần đấy đi thì các, người ta sẽ giảm luôn là bộ dàn cho các bác đúng không ạ ví dụ như là bộ dàn mà trị giá khoảng 24 triệu thì người ta cắt luôn cho các bác khoảng một triệu rưỡi đi đó thì nó chỉ, sẽ sẽ chỉ còn âm thanh thì nó sẽ chết rẻ xuống nhưng khi mà các bác về thì các bác lại phải đi mua dây rắc này rồi lại phải trả chi phí vận chuyển này rồi uh, không có người setup thì chắc chắn bộ dàn đó sẽ không hay và uh, các bác về lại lúng túng thay thiết bị này rồi thay thiết bị kia đó thế nên là dẫn đến thứ đấy là một cái vấn đề do cách bán hàng và cái cách phục vụ của từng đơn vị đó, nhà thông minh 17 thì uh, muốn là phải mang đến tận nhà lắp đặt cho các bác làm sao chất lượng âm thanh nó ok nhất này nó hay nhất nên là bên em thường thường là uh, cứ mang đến tận nhà lắp là cho nó yên tâm và một cái nữa là một số bác không hiểu về cái kết cấu của một bộ dàn ví dụ như uh, một con vang số mà bên em đang sử dụng nó có giá trị khoảng tầm 4 triệu 7 đến 5 triệu 2 thực ra vang số rất là đắt các bác nhé còn uh, và nó cũng rất là nhiều dòng thì hiện tại thì bên em đang sử dụng đa số là dòng X thì cái dòng X thì cho cái chất âm nó hay chống hú tốt thường thường các bác uh, hay thấy những con vang bãi mà nó dòng X ấy, thì nó là huyền thoại luôn rồi đó thì thay vì sử dụng đồ cũ thì bên em luôn tiên phong sử dụng những cái sản phẩm chính hãng chất lượng mới đó uhm, giá trị nó khoảng tầm 4 triệu 7 đến 5 triệu nhưng các bác nhiều bác không hiểu lại cứ so sánh là ở bộ dàn này nó có đủ đầy đủ như là mic vang đẩy và loa nó có 17 triệu mà tại sao có những bộ dàn của em mic vang đẩy vào loa thì lại là 23 đến 25 triệu đó thì chênh nhau con vang ví dụ như vang cơ và vang số vang cơ loại à, bình thường thì nó chỉ rơi vào tầm 1 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi loại cao cấp hơn một xíu thì nó rơi vào tầm 2 triệu đến 2 triệu mốt đó thì riêng từ 1 triệu 3 à 1 triệu rưỡi 13 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi và 4 triệu 7 thì nó đã chênh nhau khoảng 3 triệu đồng một con vang rồi đấy dẫn đến cái vấn đề là cái bộ dàn âm thanh đó nó sẽ rẻ đi nhiều nếu khi, khi sử dụng vang cơ các bác nhé nhưng cái yếu điểm của vang cơ là rú rít và rất khó để cho chúng ta có một chất âm trong trẻo và hay và một cái điều nữa các cửa hàng người ta hay xử lý bằng cách là sử dụng bằng một cặp loa nhập khẩu thay vì cặp loa nhập khẩu người ta sẽ sử dụng bằng một cặp loa sản xuất trong nước đó thì các bác ờ, sẽ giảm được rất là nhiều tiền ví dụ một cặp loa nhập khẩu thì hoàn toàn bộ thì bây giờ nó có giá thị trường dao động khoảng trên 10 triệu các bác nhé là hàng nhập khẩu trên 10 triệu nó khoảng tầm từ 11, 12, 13 cho đến chị 18, 25 tùy từng thương hiệu nhập khẩu từng ở từng nước đó nhưng mà thay vì một cặp loa sản xuất ở trong nước và nhập khẩu ở linh kiện từ Trung Quốc thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều à, nhưng mà cái độ hoàn thiện của từ cái vỏ từ cái chất lượng của bát nó sẽ nó sẽ ở mức tầm trung các bác nhé không nói là em không nói là kém nhưng nó sẽ ở mức tầm trung thì các bác có thể chấp nhận được với cặp loa có giá trị từ 5 triệu cho đến 7 triệu so với 7 triệu và 12 triệu thì nó đã giảm đi được 5 triệu đồng rồi đó thế nên là việc người ta sử dụng con văn cơ và cặp loa sản xuất tại trong nước thì nó sẽ rẻ hơn được khoảng tầm 8 triệu đồng các bác nhé các hình dung cho em là 8 triệu đồng đối với một bộ dàn âm thanh em đang bán là 25 triệu nếu mà thay hai thiết bị đó vào thì các bác sẽ rẻ đi được ờ, khoảng 8 triệu đồng thì một bộ dàn âm thanh của các bác chỉ còn tầm 16 triệu thôi các bác nhé đó chính vì chính vì lẽ đó nên là à, rất nhiều bác lại thắc mắc lại bảo ờ người ta đăng lên mạng người ta cũng bán đẩy vang mic và loa tại sao lại chỉ có 16 17 triệu mà lại bộ dàn âm thanh nhà em nó lại lên đến là 25 triệu ừ, bởi vì uh, nhà thông minh 17 thì luôn luôn là mang đến tận nhà setup mà đã mang đến tận nhà setup thì phải hay em vẫn nói là phải ok phải hay thì bên em mới lấy tiền đó còn các bác nào không ưng ý thì bên em sẽ mang về luôn thì khi bọn em đã xác định là mang đi thì bọn em phải mang đồ chuẩn ví dụ như bọn em mang con vang nó kém chất lượng đến hai nó rú nó rít thì tất nhiên là sẽ không bao giờ bán được cho các bác các bác bảo là uh, xong rồi con loa nó kém chất lượng thì mang đến thì sử dụng về một thời gian nó sẽ bị rè bị ù và cháy chép đó thế nên là uh, bên em luôn luôn tiên phong đưa vào những cái sản phẩm mà cho các bác chơi làm sao là cam kết là cái chất lượng ok và chế độ bảo hành cho các bác là 2 năm thì bên em luôn luôn đưa vào những sản phẩm nó ok một chút chất lượng nó phải đảm bảo và hàng là phải hàng nhập khẩu chính hãng à, đó do đó thì rất là nó cũng rất là khó cho bên em bởi vì là nếu bên em là một bên ham lợi nhuận thì bên em sẽ sẵn sàng nhập tất cả những cái thứ gọi là tất cả các thứ về bán nhưng bên em thì không muốn là chỉ đặt cái vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu mà trong kinh doanh thì có rất là nhiều đơn vị thì là người ta sẽ làm là từ hàng rẻ này hàng tầm trung này hàng tầm cao này đó nhưng bên em cái triết lý bên kinh doanh của bên em là hàng phải bền giá thành phải hợp lý giá thành hợp lý chứ không phải giá thành rẻ các bác nhé hợp lý so với sản phẩm và chế độ vận chuyển lắp đặt tận nhà và bảo hành tận nhà đó cho các bác chơi yên tâm và bên em luôn luôn bảo hành cho các bác từ 2 năm đến 3 năm cho tùy theo từng sản phẩm và từng thiết bị đó thế nên là cái đầu vào thì bên em chắc chắn là sẽ phải lựa chọn những sản phẩm tốt để đưa vào còn các bác cần một bộ dàn âm thanh rẻ thì em nghĩ là không không hề khó mua các bác mua một bộ âm thanh âm thanh chất lượng tốt thì nó khó thôi bởi vì nó không bác không biết là đơn vị nào người ta làm là uy tín hay là như nào chứ còn bác mua một bộ âm thanh rẻ thì em tin tưởng là các bác chỉ cần ra đến đầu ngõ nhà các bác thì các bác mua bộ âm thanh 7 triệu cũng có 3 triệu cũng có mà 5 10 triệu cũng có đó chứ không cần phải lên liên hệ đến kênh của nhà thông minh 17 đó những cái bác mà đã liên hệ đến kênh của em thì đa số là các bác đã tin tưởng và trao sự tin tưởng cho em thì em cũng đáp lại cho các bác là sự chân thành và đưa đến cho các bác những sản phẩm chất lượng hay tốt còn à, nếu mà các bác mà cần một bộ âm thanh rẻ thì em tin tưởng ra ngay đầu ngõ nhà các bác có rất nhiều đơn vị người ta bán à, một cái âm ly khoảng 2 triệu một đôi loa khoảng 3 triệu một bộ cái mic khoảng 500 nghìn thế còn 5 triệu rưỡi là các bác đã có một à, bộ dàn cũng hát karaoke nhưng mà bác dùng cứ đến được khoảng năm rưỡi hai năm thì lại sôi xè và cháy và lại hỏng lại thay đó thì uh, làm như thế thì cũng là bán thôi cũng là lợi nhuận thôi nhưng mà bên em thì không muốn phát triển theo cái hướng đó mà bên em muốn phát triển là theo cái hướng là bán cho các bác những sản phẩm nào là chất lượng này chế độ bảo hành lâu dài này để làm sao để khi các bác sử dụng thấy tốt thấy hay thì các bác lại giới thiệu cho em một hai người khách nữa và hiện tại thì bên em đang phân phối khá rộng năm vừa qua thì bên em bán gần 200 bộ dàn âm thanh tại thành tại thành phố Thái Bình thôi nhá duy nhất tại thành phố Thái Bình thôi nhá thì bên em đã bán khoảng 200 bộ âm thanh đó đó là một cái tín hiệu rất là mừng cho các bác à, mừng cho em về các bác đã tin yêu và sử dụng những sản phẩm chất lượng chính hãng chứ không phải là so sánh là ở chỗ này bán giá bằng này chỗ kia bán giá bằng kia đó là một tín hiệu rất là vui mừng cho em về cái cái cái cái cái cái cái cái, cái thị trường à, hiện tại người ta đã, các bác chơi âm thanh đã, đã, đã biết là ở ờ, ừ, thì chỗ cái tầm tiền này thì cái giá trị chất lượng sản phẩm nó như thế này nó khá là phù hợp và nó khá là ok đó thì đây đấy là một cái điều mà hôm nay nhà thông minh 17 chia sẻ để ờ, làm sao các bác ờ, có nên chọn một cái đơn vị uy tín chứ đừng chọn chất lượng sản phẩm à, chọn cái chất lượng sản phẩm mà người ta nói bằng mồm bởi vì trên một cái diễn đàn hay một cái video hay một cái chia sẻ nào thì nó chỉ là chia sẻ thôi các bác nhé chia sẻ để các bác biết thôi còn các bác mua các bác nên đến tận cái địa chỉ đại lý ủy quyền tại nơi các bác bán để các bác có thể nghe và trải nghiệm trực tiếp và sờ vào sản phẩm thì nó sẽ là ok nhất các bác nhé còn trên mạng thì hiện tại bây giờ nó rất là nhiều luồng thông tin có cái thì đúng có cái thì sai bởi vì bán hàng thì nó rất là khó đó thì à, đối với nhà thông minh vậy thì cũng tạo ra một kênh này thì cũng phát triển đến ngày hôm nay thì cũng à, một sự rất là thành công và hiện tại thì bên em đang vẫn vẫn phát triển rất là mạnh các bác nhé hiện tại thì à, em đang chuẩn bị xây một cái văn phòng mới để uh, như vừa xong lúc đầu em chia sẻ đấy thì tháng 8 này hoàn thiện thì rất mong các bác uh, sẽ đến và trải nghiệm nhiều mẫu âm thanh hơn và nhiều hãng âm thanh hơn để làm sao nó tốt nhất nó hay nhất các bác nhé à, lắp ở đâu thì bên em sẽ quay được ở đó thì nó sẽ thực tế chứ bên em không có chỉ có ở nhà này là đăng video lên ở ờ, tư vấn về sản phẩm thường thường bên em sẽ muốn là đến tất tận nhà các bác và lắp đặt thì gặp vấn đề gì thì xử lý luôn ví dụ như rú rít mic thì em bọn em sẽ căn chỉnh luôn ở loa nó thiếu giải nào hoặc là cái không gian đấy nó bị bù trừ như nào thì bên em sẽ xử lý tại nhà các bác thì nó nó sẽ ok nhất bởi vì uh, cũng rất nhiều các bác là mua bộ dàn cũng khá là đắt, tiền đấy nhưng mà hôm qua cũng gọi cho em bảo là cũng mất nhiều tiền về âm thanh rồi nhưng nó vẫn chưa ưng ý vẫn chưa hay thì uh, nếu có dịp thì các bác cứ alo vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cho các bác cách là đặt loa ở vị trí nào uh, nhà mình nó đang bị ghép sai thiết bị nào thì để các bác có thể nâng cấp và phối ghép cho nó ok hơn các bác nhé đó à, số điện thoại của nhà thông minh 17 thì để dưới màn hình ở đây để anh em nào mà cần tư vấn thì ờ, cứ alo trực tiếp vào đây à, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo